Đấy, cánh để gà kệ tôi các ông gà gì tôi gà sao cũng được chịu chịu gì ông gà đi nào thế cho luôn đi đấy tôi cắt à chỉ có làm sao như một ván ấy, giáo ai biết làm bài đâu mà các ông cứ lăn tăn ấy nhỉ con làm chưa lại không ừ thôi bài hai ba bốn năm gà mẹ cứ như làm được bài nhưng bằng Ui dồi ôi, một triệu Đây này, triệu không triệu 2, 4, 6, 8, 10, 12, 4, 6, 18, 20 4, 6, 8, 10 Còn triệu Đánh đi à? Đúng rồi, còn hai đi Đúng rồi, rồi mấy? Tôi thường một Nhau Nhau này theo đúng không ba sáu là tám bốn mươi một triệu này đúng không thừa mấy nhỉ thứ ba ba còn hai wow. tôi đến đủ 5 triệu mà kia yeah. bỏ đi đây bỏ vào đây 4 triệu nữa chín ốp này ốp này mất gì cân cũng chín như con luôn cân nha bốn sáu tám mười hai bốn sáu hai mươi ba mười GQ ừ. Ôi, cái này đỏ hơn này Ôi đỏ ai quy đi ăn nhỉ Mẹ mà chết rồi Biển này Biển chết, biển chết đỏ. đấy đấy Ôi chết là chết chỗ đấy đấy hái mì mời cho quy được hãy cháu nhỉ đi mẹ đi vào làm bài với ông toàn điểm to tôi là có chín con chia lại rồi việc thì chia mẹ lại nhỉ ngon bố chia lại thì bố lên người đi quy là sướng lắm đấy nhưng mà chia lại thì khôn thế phần người khác ở trên lại một ở đây này sao ba năm hai đây mẹ có cái gì thêm triệu nữa đi thôi dành thêm thích cái ngoài con gì nào đánh triệu nữa đi thôi, thôi, thôi. đánh triệu nữa đi thế thôi anh hai triệu quá, thiếu con gà thôi hai triệu đã toàn sai à? chắc cũng bó chứ lấy đi cái hai triệu cho những nhà bỏ hai còn hai bó hai còn hai á y xì ừ. một này hai tám chín mười còn lại ba biết cái gì ô ô ô ô ô này chắc tầm chín là cùng gọi cơ gọi cho là chín một đĩ đi ừ. còn liêng đi ừ. à. ông ăn tí có giá một ừ. hai ba bốn thừa ba nhỉ thừa ba cân tính chất thua đáng dùng tám chín mười tám trên mười cũng chết Ôi, mỗi nhà 3 triệu ôi giời này anh như gì nữa Ồ này thừa cả, cả đống cả huyện vào nó nó nó trả để thả lên. Ngoài ngoài. Ô mày mình tỉnh táo nhỉ. 3 triệu. Ngon. Có tỉnh táo. 3 triệu. À, à, bệnh run run. Gà đê gà đê, Triệu. Làm đi, bạn gì à? 3 triệu hai bốn sáu tám mười ok đưa cắt cái hai cắt nhỉ cái tay cắt từ con thua ấy cắt thì anh bỏ để yên ngay cứ ngon rồi nhiều ngon rồi cái sao cái sao cái thì cái này chịu cần cân thì cân tôi chịu cân thì cân cân gọi lên đấy à, năm ui năm mình đen xì à năm đen xì à Ô, sao mình đã vừa tiền nhỉ giảm thế Đấy, tiền tiền của ai hai bốn sáu tám mười hai bốn sáu tám mười ba triệu ba cái nào cái nào ông lọc cái đây thế à ủa nhân chơi anh nào thêm thì hai triệu cân bốn sáu tám mười hai bốn sáu tám mười chín là rồi mấy mấy ôi tám cơ gì to thế một chín gì đó cái go kệ nó ngửi cay ôi ừ. cái cổ hô đánh lại cái 5 triệu và tiền đi đề mấy rồi đề 6 đúng không ừ. 6 inverter gì 1, 2, 3, 4, 5, 6 à. Yêu thế luôn này toán nhỉ? Nền bài <coughs> Cái đi triệu Không chưa Triệu Triệu còn 2 Yêu ơi Triệu còn 2 cửa à? Ừ Triệu Bỏ đi tổng giờ tổng hai cân đúng không điên là bốn bốn được chịu cân chín chín trên anh nhìn khéo thế nhỉ Thế ông cho tôi tí ba ca thì lên lệch với cây thằng này nhỉ chết cỡ mặt ngay cỡ mặt thật này ngay ô mà cắt đấy cỡ cái năm triệu ngay cắt được thôi xong cô phát chơi luôn này này không đánh thì được ăn thật à, rồi thật. rõ ràng mấy đánh không lên bài cái cái triệu cái cái triệu bỏ ăn em ừ. Ủa, mình chưa đặt tiền cũng đã ăn đi hết có điểm mà Chắc mà sẽ nghiêng lên Bài có điểm đâu, có điểm đã đánh Không chơi được với ai xem à? có điểm sang ngay ừ, gì đấy làm gì đấy làm gì đấy hả à, xem điểm à? xem được hai cây con gì con gì con tám và con hai đánh cái năm triệu con mười nữa năm triệu nhẫn à cắt đâu à, ừ, nằm đấy cho cắt đi tiền loạn hết lên rồi một hai triệu rưỡi hai bốn sáu tám mười hai sáu tám mười triệu mà không ai theo được thì chơi châm gì nữa tôi nghĩ bên này hắn em đánh náo Đê mẹ rồi đi cái 4 triệu đấy đây mới là náo này vào mà ăn ăn đi cấn mấy hai điểm à hai cái chức sắc gì trong cái, cái ván bài này này ô mười mười tròn luôn này ôi giời ông cái gì đấy ông này mười à ông này hai à con cái gì em mười mười tròn một ông mười này còn một ông hai nữa thì gà đi gà đi gà đi gỡ được cái tay trước rồi cái mình bảy điểm là to nhất cũng đúng Cúp ừ. em lại em mười triệu 5 triệu này không lấy cấp chạm 2, 3, 4, 5 à. lên nào lên nào lên tiền nào cái sao bỏ à? bỏ anh sẽ đứt bài đang liệt anh xem mô năm trăm một đống dương hai trăm đống dương ba triệu thôi bỏ rồi thịt mẹ cân thứ em ừ, tay tràn làm gì cân này hả mấy điểm mà cân anh ấy cân rồi Ui chúa tôi hai điểm đi cân đó đó này chắc ăn này Điều Địt mẹ mày thế thì Cậu nó cân rồi nó sợ lắm rồi Ô mình là năm đấy này mình chạy này Ô tổ thế nó cân mình nó sợ cũ rồi Bà mình coi nhất đây này Vừa thì tổ đéo đéo anh náo rồi Anh náo thật đi đây Tôi lăm giảm này Ăn có bốn Sợ thật ba nghe nghe cân này mình sợ mẹ này Ăn dọa rồi đấy đi cái hai chị này quá tiền này cũng đánh luôn này chị có này lấy một tịt yêu ấy đánh vẫn được ăn mình đi ăn vãi lồn chỉ còn bà ấy. mà làm bà thì không tội chán lắm chỉ ra xuống tiền nữa ba điểm này cổ mình đánh náo hay chắc hắn chạy ngay ấy đúng rồi đánh náo chạy mà các ông chỉ cần đánh náo mà tôi chạy thôi mà Buồn. ra đi ông ơi giờ hai điểm cho được ở cái này thì chịu rồi đi cái 4 triệu nhân đôi cân yếu hết <laughs> chết rồi bốn ôi chào em quay lại video nhé vừa cái trận nghiêng bịp của tôi vừa rồi đấy thì anh em nào để ý sẽ thấy được cái cách đi tiền của tôi nó rất hợp lý đấy bài của tôi nhỏ hơn đối thủ thì tôi sẽ mũ bỏ còn bài của tôi có điểm to hơn đối thủ tôi sẽ đánh và tôi sẽ gà tôi sẽ chủ động gà với đối phương đấy cực kỳ hiệu quả anh em muốn biết điểm của đối thủ ấy thì chắc chắn anh em phải dùng kính áp tròng như đây đây bộ sản phẩm kính áp tròng anh em đi chơi anh em đưa một bộ bài vào và bài hoàn toàn không tăng tích Đấy, anh em cho em chơi mẫu bài nào tôi đưa mẫu bài đấy cho anh em bài này anh em yên tâm nhé giống đại lý tổng hóa 100% nên hoàn toàn yên tâm còn hiện tại trong mắt tôi đang đeo một bộ kính áp tròng và tôi đã, tôi sẽ đọc cho anh em một vài điểm một vài mô của một vài nhà đây cái 8 này đây cái 7 này đây cái 9 này cái 9 này cái 3 này cái 2 này cái 6 này tập cực kỳ nhanh luôn nháo này ví dụ đi anh em đánh nghiêng chẳng hạn đúng không khi mình chia xong mình đã biết điểm của đối thủ như là bốn hai một đấy là 7 đúng không ạ bốn hai một là 7 này đúng chưa quả này là ba năm sáu này ok không đúng chưa còn đây mình là bốn sáu bốn đấy bốn sáu bốn bốn sáu bốn này đấy cực kỳ là là hiệu quả luôn anh em đánh hình dung anh em hình dung anh đánh bài ngửa với đối thủ luôn rồi anh em nhá cực kỳ đánh bài ngửa đối thủ luôn đây chia xong này chia chia đến đâu anh em biết điểm đấy luôn như ông này là một là một tịt này 731 là một tịt này đúng chưa còn mình đây là 912 này là hai điểm này đấy và ông này là 896 đúng không và bây giờ tôi sẽ lấy cái mắt nghe này tôi sẽ cho cam điện thoại đeo tôi sẽ cho cam điện thoại đeo và để cho anh em chúng ta cũng biết xem sự thật kính áp tròng nó có nhìn được bài hay không nó biết điểm nối thủ hay không anh em nhá anh em đợi tôi tí nhá đây bây giờ tôi sẽ đeo tôi sẽ thao tác tôi cố gắng làm sao tôi đi đeo một lửa xanh chín thôi một nửa bịp đây, anh em đợi tí nhá tôi sẽ cố gắng tôi đeo một nửa thôi đây được rồi ok đây nhá đây là hoàn bài hoàn toàn bình thường nhá nếu anh em dùng mắt thường anh em không biết đá này đá gì nhưng khi tôi dùng kính áp tròng tôi biết cái ba anh em nhìn số 3 không ạ cái ba này đúng chưa và chia môn này tôi đơn giản này ví dụ mình đánh bài này bản thân mình này mình đeo kính này ô oh, mình đã biết điểm này như bài mình như này là 149 đúng không là 4 điểm nhưng đối thủ này đối thủ này khi mình dùng kính thì mình sẽ biết nó hiển thị này 785 là 10 điểm này đúng không như vấn này anh mà gà cả, gà cả người vào đấy còn mắt thường anh em không biết đây là một điểm à bà anh mắt thường anh không biết đây là 10 điểm 785 mà đúng không như khi mình dùng kính mình biết đây là 785 này người anh em 785 này đúng chưa ví dụ một ván bài khác đi đấy mắt thường anh em nhìn bài này bao điểm không đúng không như khi mình dùng kính áp tròng này dùng kính áp tròng mình biết bài này 5 điểm này ngửa 5 điểm này đúng không đấy theo anh em đi đánh nghiêng như này mình có hiệu quả không ạ bản thân anh em là đánh bài ngửa còn đối thủ đánh bài úp thì uh, chắc chắn là phải hiệu quả hơn đúng không cái này anh em đánh được cả sâm này đấy, ví dụ đánh sâm nó ghép như này thì anh em biết được cả cái quả sâm luôn này đánh phẩm rất hợp lý luôn đánh ba cây càng ok đấy đúng không thì cực kỳ hiệu quả đây ngẫu nhiên này mắt thường là anh em đây anh em ờ, nhìn đây Đấy, trực tiếp là không biết gì không mình dùng kính này mình dùng kính mình biết ông này là là 772 đúng không tức là 6 điểm này 772 này mắt thường không nhìn đến 772 nhưng đeo kính biết này là 6 điểm đúng không thì có phải là lại đánh nghiêng này có phải hợp lý không đấy anh em quan tâm kính áp tròng thì uh, alo cho qua số điện thoại có những anh em đi chơi mà không mang được bài sân chơi đấy đấy thì chúng ta có rất nhiều đồ để anh em đánh nghiêng cũng uh, anh em cần thì cứ inbox nha tôi sẽ tư vấn một cách hiệu quả và hợp lý nhất cho anh em để anh em lấy một cái về để đi chơi bất kỳ sòng sòng chơi nào sân chơi nào anh em đều giành chiến thắng cảm ơn tất cả anh em